người nhiều cô lắm đây là trọng lai rằng bao giờ phải chữa hạt lại ăn trước rồi sau lên ờ, bản lan sau lên cho mát sau lên bản thiền bản đạo à, tức là ngày xưa là học những cái lời này chắc là rất là khó đúng hát, không ạ? Chứ dân khẩu với ai là có chữ ừ. mấy ngày ờ, mấy tối trả được một bài <laughs> bây giờ làm như có học có chữ tức là tức là à tức là cứ truyền tay nhau cứ hát đi hát lại xong mới thuộc ừ. vâng chứ giờ, chứ không học qua chữ vậy giờ chúng nó bỏ hết câu và cụ nó học mấy cái câu giọng vạch làm nhằng à. bỏ hết nhiều câu lắm vâng người nam một cái giữ cơm vàng tiền chuyện như gì tức, tức là ngày xưa khi mà hát là những cái câu ờ, có nhiều hát, cái câu lời cổ thế sau khi à, hát cả đêm cả ngày con ăn được chứ ba ngày mời lên đám này như ngày hôm mùng sáu này là lên từ tối mùng sáu ở đến mùng tám về nấu cơm con họ mâm cơm con họ to lắm ừ tức là uh, nhà chứa sẽ phải chuẩn bị hết những cái đồ cơm Lúc nước như lúc đấy ạ. đâu giềng cho nó cứ bắt ờ, người nè để đâu to hơn người kia thế so mới cứ tập trung chứ được không có giường giềng nâu to lắm à. quan hỏa làm khách lắm Chỉ nấu cái nồi cơm nồi sốt đấy chị có cái nồi tư nồi tư đây chỉ khuyết khuyết khuyết khuyết mỗi chị được ăn các em muốn ăn qua nhưng các chị cả không cho ăn <laughs> vì đông người ừ cái chị ta làm khách lắm tay ăn cửa nước rồi giờ xôi dò chợ đường bánh gai bánh mật cái gì ở đây cho làm được à, cụ ờ, tức là có rất là nhiều năm hát rồi thì có một cái kỷ niệm nào mà nhớ nhất không cái gì cũng vẫn nhớ được hết Trời nhưng có có lần nào mà vui nhất không có những cái chuyện gì mà vui cái khi mà quan họ vào đám có chuyện gì vui mà đến bây giờ vẫn nhớ không điếc bỏ rẻ rồi có người tức quá rồi điếc rồi cái mây này là xấu cái mây vậy đây được chợ năm ờ, hai nghìn linh năm bây giờ điếc quá ừ. 99 tuổi vâng, nhất vâng. là mắt sáng vâng. nhớ vâng không quên lẫn gì gì vâng. Cụ hát thêm một bài nữa Hả? hát thêm một bài nữa mà để... bài mà cụ thích nhất một dòng người tựa sau đào ừ. thấy người chi ký ra vào vết hương ừ. <clears throat> ngồi dòng ờ, ngồi tự ha có mấy chồng ơi ha đào là đuôi hầm ngồi tựa có sông đào ngồi giữa sông đào thấy người ờ, là người chi tí cũng có gia vào là gia vào chi tỷ vân vương ừ, giọng ôi giờ cái giọng cái giọng có ra cái gì nè cho dòng gió lạnh có cái đi trường là do lạnh cái đêm đồng trường nữa tranh là tranh nữa chia hoa cũng có nửa giường là nửa giường tranh chiếu đời ai hư rằng ôi hư ngặt rằng ngất là nhị ha có mê bồng y ha nhài là ngất nhị cánh đồng hoa nhài cùng em âm là em gần là bố cũng có chuỗi mài là chuỗi mài gần y bố đã lâu rằng ôi đừng rằng đứa người ha có mê trên ý ha lầu là đôi em đường có trên lầu chồng à, dạ là già ngoài con họ cũng có em sầu đại em đi sầu từ đây mà đi hự rằng ôi hư gây nặng ha có mấy đôi ý ha người chờ là đôi âm kinh nặng có đôi người chờ qua sông là sông đôi người nhắc đỡ cũng có bao giờ là bao giờ em dám quyền công dẫu vẫn có nên chăng có nên chăng thì đôi em vợ chồng là ôi hà là người chồng <laughs> hát đi hát lên thêm rồi lại ngồi đợi tan là cười khúc khích cả <laughs> thì đối với con bạn thiền ngồi dòng ngồi chữa bạn thiền mà thông đầu này đối với mạnh thiện người dân người tựa mạnh thiền chẳng mặt nước cần nhìn cần sinh sơn rằng sơn thí hữu tình thương âm ngoài lái dậu bình giải trí trong khoang tay rằng tay em dạo cái năm cung đàn đàn kêu năn nỉ tiếng cầm thiết tha khấn rằng khấn nguyện bóng ông chân già xe đâu xe hẳn một nhà tôi xong nên chăng đôi vợ đôi người chồng cũng lại đây là đôi hạt đôi không gì cũng có câu đối dạ. do mát thì hát do mát trăng thanh bỗng đâu thấy khách lên đình sang chơi mai khách về em vẫn biểu trưng đài ngành xuân cứt bẻ cho người trên tay chốt rằng say có nhau mặt vỏ mình gầy thì dâu danh sách cho tay người ta nhắc em chung ra thì bốn ông dân đã xây tà sau mai mới mọc chân gà gây cành đấy <laughs> gió mát gần thành thì đôi mới tưởng nhớ về người tưởng nhớ về người lòng riêng bối rối bao ngôi tuyết tình hôm nay mới được họp mặt ninh ninh thiền chi đến con mà ca bế bắt lấy con chim rừng đưa tin đường bằng con họ đi mà không khuất néo không phất lão không tra chừng đường bằng chúng em đi dự trao quanh núi lại quanh rừng <laughs> cái gì có câu, câu, đối chén tròn đi cạnh màn thiền chón tròn chưa cạn lời nguyện đã phai thương nhớ ai ở đứng đầu cầu được thưa biếng trải gương tàu biếng soi những câu nói hát có giọng hát hay hay lắm sập đa hoa bố vắng không ngoài ngồi buồn hương bố vắng mọi người quay tư thương nhớ ai ra ngẩn vào ngư đêm thinh giấc ngủ ngày mê chuyện cười đôi yên chín đôi người mười người cười nữa miệng em vui nữa lòng con chim khôn ăn quá nhãn đồng sớm nó ăn tôi nó đổ nó nằm trên cây <laughs>